em uh, vui tính à. biết nấu ăn ừ. còn điểm yếu của em là em bị hay quên á rồi em lười lười chứ không phải là ở dơ nha lười với ở dơ nó khác nhau nha như dạ. hay vô tâm vô tư hóa vô tâm ví dụ như em có bạn trai đi nhiều lúc em cũng quên em có bạn trai luôn á còn kiểu không? em không hay quan tâm chăm sóc lớn như nhau hết rồi cần gì mình phải quan tâm chi thành ra hóa vô tâm luôn Vậy? Dạ. đô nhậu mạnh chút đô nhậu mạnh một chút <laughs> à, ở đây có cái nhậu mà dạ có mấy mấy lon đô nhiêu nè bất tử bất tử luôn bất tử bên đây sao dạ em biết nhậu Rồi. mấy lon ai nhiêu em nhiêu ai nhiêu em nhiêu trời ơi trời đối mạnh quá à cô em là anh ghế đỏ gu em là anh ghế đỏ ô vậy ờ thẳng thắn vậy tại đi. vì em đang tìm một người gu như vậy em phải nói gu em như vậy chứ còn thư à dạ em thấy hai anh anh nào cũng đúng gu em á bộ giặt Jones 2 chung 1, giặt và xả tất cả chung một. Giờ tôi chẳng cần mua bộ giặt kém nước xả vải nữa. Bây giờ kính mời quý vị hãy hướng về sân khấu và dạ, chào mừng hai bạn nữ bên họ nhà gái. Hôm nay chị Tường đổi phong thủy Ưu tiên cho bạn Nam giới thiệu trước Nam ở ghế màu xanh, mời em À dạ, em tên là Hoàng Phúc Hiện tại thì em đang công tác tại trường cao đẳng FPT à, Công việc chính là làm gì? À, chủ yếu là em tổ chức sự kiện cho các bạn với lại à, mấy cái dịch vụ cho sinh viên đó chị à cương năm nay bao nhiêu tuổi ờ, phúc dạ hiện tại em 23 tuổi chị bạn nữ ngồi ghế xanh hãy giới thiệu về mình đi nè dạ em chào anh nước minh đạt em chào chị cát tường và ừ. khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như đang xem trên màn hình nè. à. em tên là trần thị anh thư năm nay 21 tuổi hiện đang là nhân viên chăm sóc khách hàng ạ à. chăm sóc về mặt hàng gì à, dạ em ờ, bên lĩnh vực giáo dục như là các anh chị sẽ học về chương trình MBA thì em sẽ hỗ trợ các anh chị trong quá trình học tập ạ à. vậy gia đình em ở đâu à dạ dạ em quê ở cà mau rồi còn em trai ở ghế đỏ em tên gì dạ em chào chị cát tường Em chào chú Hứa Minh Đạt à, Em chào hai bạn nữ và em chào bạn nam Em chào các vị khán giả ạ à. Em tên là Trường An, em sinh năm 98 Em đang làm trợ lý cho giám đốc em Rồi, Trường An à. Trợ lý giám đốc bạn nam ngồi ghế bà đỏ giới thiệu về mình rồi thì giờ còn có mình em thôi đó dạ em chào anh hứa minh đạt ừ. em chào chị cát tường và hai bạn nam bên kia à, em tên là thanh phương em sinh năm 2000 nay, rồi trẻ măng tuổi Thôi nay toàn là những người trẻ không đang tìm Hai chàng trai 98 với hai cô gái 2000 Dạ hiện tại thì em đang làm nhân viên truyền thông Quê em ở đâu Phương? Dạ quê em ở Bình Dương Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Phương? Điểm mạnh của em là mọi người thường à, nhận xét em là năng động và uh, khuấy động nhóm bạn chơi Còn về điểm yếu của em thì uh, kiểu như em hay uh, suy nghĩ về lời nói của người khác Ví dụ như người ta nói chơi không liên quan tới em nhưng mà em nghĩ đó là em Thì cái đó là không tốt ví dụ như đang chơi trong một nhóm cái xong rồi có một bạn nào đó nói là da ngâm là nhìn là kiểu như thấy không ưng không đẹp rồi à. cái em tự đặt bản thân mình vô vậy là chắc là mình không đẹp sống sao cho vừa lòng người em ơi kể người ta à, nói sao trời. nói mình tự tin lên em ơi còn cái gì nữa không em quá mê ngủ tất cả thời gian rảnh của em em sẽ đi ngủ thời gian rảnh của em em sẽ đi ngủ ví dụ như ờ, tới giờ ăn mẹ kêu là thôi dậy ăn đi thì em nói thôi để cho con ngủ thẳng giấc đi rồi con ăn mới ngon được khi mà những thời gian rảnh của em thì em sẽ nghĩ tới việc ngủ đầu tiên rồi bây giờ tới giờ hẹn trai với ngủ rồi chọn cái nào <laughs> dạ chắc là đi hẹn bạn trai chị ơi đi hẹn bạn trai chị ơi à, à. em đi ngủ đưa chị cho em ngủ luôn à <laughs> đó giờ là kỷ lục em ngủ bao nhiêu lâu là kỷ lục ngủ ừ, từ 9 giờ tối tới 8 giờ sáng cũng bình thường cũng bình thường nhưng mà cái lúc đó em dậy đúng không em đi ăn xong mà em không có việc gì làm nữa thì sẽ đi ngủ tiếp ngủ tiếp tới 9 giờ tối tới chiều ha tới chiều thôi tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải bột giặt giọt hai trong một mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải đồ sạch bông thơm và mềm Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa Bột giặt Jones hai trong một Giặt và xả tất cả trong một Nay đã có nước giặt xả joy hai trong một mới Rồi giờ quay lại với Trường An nha Trường An thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ thì điểm mạnh của em là thích khám phá ừ. ừ điểm mạnh của em cũng là bơi lội luôn Em có thể một hơi lặn hết à. chiều dài của hồ Hơi dài á Hồ mấy mét? À, ờ, 15 mét Điểm mạnh tiếp theo của em là đánh máy tốc ký Bao nhiêu uh, ký tự? Cao nhất của em hiện tại là 82 ký tự một phút Có ai đánh máy hơn 80 không? Em không, em thì đánh kiểu như uh, Nó nhanh thì nhanh thiệt nhưng mà nó sai chữ nhanh thì nhanh thiệt nhưng mà nó sai chữ à, <laughs> còn gì nữa không dạ tài năng cuối cùng của em là chơi guitar đơn không mà là vừa đàn vừa hát sở trường em là đờn không ra ừ. tiếng đờn không ra ừ, tiếng nhưng mà em thích hát gì đờn không ra tiếng là gì <laughs> cái gì là là em đàn theo mà đàn ra một bài hát luôn à. là không không phải là vừa đàn vừa hát rồi còn gì nữa <laughs> thì điểm mạnh của em còn nhiều thứ lắm thì em có thể xây rubik trong vòng uh, ờ, 5 năm đến 6 phút á, có thể hoàn thành hết 6 màu của cục rubik Trời hay quá ta nãy giờ nhiều tài của ha nói chung là làm gì cũng nhanh hết dạ, nhưng có những cái cần phải chậm không được nhanh đâu nha bây giờ đàn cái chị tường nghe thử được không cho mọi người nghe luôn được không dạ. rồi xin mời diễn luôn nè được không vì giờ bay sau này gió lạnh hơi đến mùa nóng là ngày ta xuống phải khuất và tim hao gầy bắn trăm tình yêu đông đầy hay để anh chứng cho em thấy người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu có sai đâu không là anh thì ai để anh đưa em về làm tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chế bởi vì tình yêu là thế là người yêu anh nhé bay về xong cái câu cuối cùng là con giấy mà đi lại tuột vậy tự nhiên bỏ cuộc giữa chân vậy dạ, em em run quá làm dạ. sao phải cố hơi thở cuối cùng dạ, không sắp sẽ cố hơn à, nãy giờ nghe toàn là ưu điểm dữ dội không à điểm mạnh không à rồi thế bản thân mình có thấy mình có cái điểm yếu gì không cưng Dạ, ngoài những ưu điểm đó thì em cũng có khuyết điểm nữa Em rất là ham vui Có khi công việc tới nhưng mà bạn bè rủ đi ờ, ăn uống Thì ờ, để vui vẻ thì em em cũng bỏ công việc em đi chung Bỏ công việc đi luôn Dạ Làm sao mà mai mốt em rủ được cái bạn hay ngủ đó Mà em rủ cho bạn nó đừng ngủ nữa đi là em ngon luôn á Dạ <laughs> ha. Còn, dạ. Còn gì nữa Dạ thì em thì ngủ ngái Có một lần em ngủ á à. Cái xong em ngái lớn quá em mới thồn vậy luôn Trời ơi Vậy là không phải xung quanh kêu mà tự mình vậy luôn Trời ơi đó là em tỉnh dậy em hỏi ủa sao tiếng tiếng gì vậy ta mình mình không không biết tiếng gì mà làm mình thức luôn à. cái hồi nữa mình đang suy nghĩ là à hình như là mình nhái mình lớn quá thức thức trời phải không chắc vậy không có chắc là mình nhái không thì xung quanh em yên tĩnh hết chắc mình em tạo ra à. tiếng động thôi ủa em em gái ở cái đỏ rồi em ngủ nhiều quá rồi em có ngái không dạ không chị rồi à, thí dụ cái người ngủ với chung với em mà ngáy thì em có ngủ được không khi mà em ờ, ngủ say ngáy không sao mà em chưa ngủ thì đừng ngáy giùm em đang ngủ rồi giả tỷ vậy em chưa ngủ mà bên này nó ngủ trước rồi nó ngáy rồi làm sao em xử lý như thế nào thì rồi em để vô mặt rồi bây giờ quay qua chàng trai áo xanh của tôi nào điểm mạnh điểm yếu của phúc là gì dạ điểm mạnh của em là điểm yếu à, hả à, hả à, hả à, không có diễn với chị nữa diễn <laughs> với chị tường nữa điểm mạnh của em là em uh, vui tính à. biết nấu ăn ừ. còn điểm yếu của em là em bị hay quên á rồi nghe nào nghe bạn gái ở ghế xanh coi Ủa, như thế nào dạ. em muốn show điểm yếu của mình ra trước hay dạ, show điểm, điểm mạnh trước à em lười lười chứ không phải là ở dơ nha lười với ở dơ nó khác nhau nha như tự nhiên sao số... em bị nhọc nhằn với chữ lười và sự ở dơ vậy kỳ vậy dạ, vậy là có người nói em ở dơ rồi phải không <laughs> dạ không một số người định nghĩa là lười nghĩa là không đi tắm hay là này kia à. thì ở dơ và em... có lười tắm không dạ không em rất là siêng tắm à có một số việc em phải đợi người thân bạn bè nhắc nhiều lần em mới đi làm đồ này kia dọn dẹp á là em lười dẹp lắm em bài ra thôi chứ em không dẹp à. còn yếu điểm gì nữa nè dạ em hay vô tâm vô tư hóa vô tâm ví dụ như em có bạn trai đi nhiều lúc em cũng quên em có bạn trai luôn á hàng chi giờ em ngồi đây đó à. em nhớ là em đâu có ngồi đây đâu ờ à, dạ chắc vậy vô tâm còn kiểu em không hay quan tâm chăm sóc lớn như nhau hết rồi cần gì mình phải quan tâm chi thành ra hóa vô tâm luôn vậy giờ em muốn lên chương trình là em muốn làm gì muốn kiếm bạn trai đúng không dạ đúng rồi rồi em có muốn bạn trai em quan tâm đến em không dạ muốn nhưng mà đừng có quan tâm nhiều quá có gì kỳ vậy vậy chứ giờ là em muốn cái gì vậy chứ giờ là em muốn cái gì dạ muốn có bạn trai muốn có bạn trai muốn có bạn trai mà bạn trai không quan tâm chứ để làm gì quan tâm vừa phải thôi kiểu như đừng có quan tâm đến mức kiểm soát quá rồi à. à. dạ kiểu có bạn dạ. trai cho có vậy ta để hỏi mày ơi mày có bạn trai chưa tao có bạn trai nha ờ, tao không có ế nha ưu điểm em lại gì dạ Em nấu ăn rất là ngon, nhiệt tình vui vẻ Dạ rồi Nấu những món gì, ví dụ như ngon là món gì ngon? À, em à, tâm đắc nhất là món sườn xào chua ngọt Chà, nghe yeah, thấy thèm ha Ghê ta Nguyên liệu có gì trọng? Dạ có sườn Rồi chua ngọt Dạ cà em chua à, với đường Có thêm gì vô trọng nữa không? Dạ thêm hành Có gì nữa không? Tấm lòng của em Tấm lòng của em À, oh, đó, rồi Thấy nó ngon rồi đó Ngon rồi đó Bây giờ nói cái về chuyện tình yêu của em đi nè Em chưa có mối tình nào hết em kiểu ờ, chỉ có nhắn tin qua lại rồi ờ, tìm hiểu một thời gian xong cái rồi bẵng mất tiêu luôn chưa trở thành tình yêu thấy chưa dạ, tại em rồi. Dạ. đó em không có nhiệt tình trong tình yêu em không có nồng nhiệt em cà lơ phất phơ vậy rồi ai yêu nổi tại vì em mà không có cải thiện cái chuyện ừ. đó thì nó cũng vậy hà năm ba bữa rồi nó dạ, cũng mất em tiêu hôm à. nay là để em cải thiện à mẫu một người yêu em như thế nào dạ cao khoảng một mét bảy người hơi ốm ốm nhưng nhất định phải có muối hả nhưng nhất định phải có muối hả chà dạ. khoan từ từ tới đoạn này ngừng lại chút nha em cao mét mấy càng giờ dạ, càng sáu tám bên đây cao mét mấy dạ một mét bảy có mũi không tự khai dạ có một chắc mũi. không dịch quá dịch quá hả dịch quá ở nhà không, không à là trước được. dịch là có ừ. muối chị lấy muối cho dịch hết <laughs> bên đây có muối không? không dạ có mỡ dạ có mỡ <laughs> được tôi tính kiểm tra mà đứa là một muối đứa là có mỡ thôi bỏ người mét bảy người mét sáu tám tướng tá mặt mày đẹp trai ngon lành nha cưng nha tiếp đi còn tiêu chuẩn gì nữa không dạ không được gia trưởng không hút thuốc đô nhậu mạnh chút đô nhậu mạnh một chút à, ở đây có đứa nhậu mà dạ có mấy mấy lon đô nhiêu nè bất tử bất tử đô bất tử bên đây sao dạ em biết nhậu Rồi. mấy lon ai như em nhiêu ai nhiêu em nhiều trời ơi trời đội mạnh quá à quá em hay nhậu lắm hả? Ai dạ không à Quê em ở Cà Mau thì về nhà gặp bà con nhầm họ tía má à, thì phải biết nhậu Cụ đế Tiêu chuẩn xác định làm rể nhà em là phải biết nhậu Dạ đúng rồi à. Quay qua Phúc luôn, tình trường Phúc sao? Dạ em được hai mối tình Mối đầu tiên thì à, thời cấp 3 của em Mối tình thứ hai thì cũng cách đây gần 2 năm Quen được bao lâu? Dạ quen được gần một năm Cái lý do em chia tay là và bạn đó đi định cư giờ dạ. muốn tìm một cái người à, bạn gái mới như thế nào thì em không quan trọng về ngoại hình tại vì ngoại hình có thể thay đổi được dạ, em chỉ quan trọng là biết quan tâm chia sẻ và hiểu nhau thôi rồi đồng ý để đi từ từ lát coi mới biết được à, quay qua chàng trai cái đỏ nè trường an đúng không dạ mấy mối tình dạ em cũng hai mối tình thì mối tình đầu tiên của em cũng thời cấp 3 ừ. khi em lên đại học á là tụi em chia tay mối tình thứ hai dạ mối tình thứ hai là thời sinh viên em quen được là 3 năm 3 năm cũng dài quá sao chia tay dạ tại vì cũng ờ, mùa dịch này hai hai người có gây gỗ xong rồi ờ, nói chung là không liên lạc nữa tình cảm nó nhạt quá nói chung rồi. là con cô dít nó chia lìa lứa đôi đúng không <laughs> dạ. trời à. em muốn tìm một người như thế nào nè một người bạn gái của em hiện tại là em muốn cô ấy là hay cười sôi động năng ừ. nổ ngoại hình thì em thích bạn nữ ốm ốm ốm ốm bạn đó ăn nhiều ngủ nhiều Ồ, ờ, nhưng mà dạ. vẫn ốm vẫn ốm rồi ừ. được có tiêu chí gì nữa không bạn đó hát hay em đàn nhưng mà em hát không hay à. nên à. em nên em mong anh nói bộ lại coi bên đó có ai hát không hơi khó ha ở đây có ai hát hay không à, à em được mệnh danh là hát Hả? dở có tiếng kiểu như em hát dở nhưng mà em rất uh, mắt hát anh mắt hát hả bây giờ em thử hát cho bà ấy nghe coi nhiều khi hay hay mà thường thường em theo được cái đầu theo thế đó lệ là tông bà cua anh tông ngang tông cua anh tông ngang tông cua em à? hát bài hiểu không em của ngày hôm qua là tông đơ luôn á nè bài em của ngày hôm qua tông cua tông ngang giờ là em em vô trước để đàn vô em sau em hay là vô trước em vô sau em vô trước cho tại em không theo nhạc được rồi vô nhạc rồi, vô. theo em nha vô em mới đọc dạ. vô thế đi người ta cứ đàn đại đi anh chuẩn bị chưa à, anh bên kia chuẩn bị chưa Đừng nhìn anh đưa ra mặt ngày xưa Giờ ở đâu em còn là em Em đang là em muốn quên lưng quên hết đi À học phải sao tình yêu trong em giờ toàn dạ rồi Anh không muốn với mình trong mơ anh không muốn Đi tìm giấc mơ ngày hôm nào Đừng vội vàng là em của ngày hôm qua u u u u Xin là em của ngày hôm qua u u u u Đừng mà anh một mình nơi đây u u u u Dừng phải xóa nhẹ đi ký ức u u u u Cái gì vậy trời rồi mình bút Rồi hát vậy làm sao người ta đợn Bây giờ hãy tâm sự đi em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi và vì sao cô đơn vậy Dạ ba mối tình em yêu từ năm lớp 7 hai mối tình đầu tiên nó cũng gần gần nhau là lớp 7 đến khoảng lớp 9 là hai mối tình hay một mối tình dạ hai có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đó là em quen à. hai mối tình từ lớp 7 tới lớp 9 có hai mối tình dạ là em quen một lúc hai người là ừ, không, không, không, à, không. chứ Nên sao em quen một người đầu xong rồi chia tay vì lý do có người thứ ba à rồi quan điểm của em là do bạn nam hết nên là mới có câu chuyện như vậy ừ. nên là à. em không quan tâm bạn nữ kia là ai khác nhưng mà em vui em vẫn sẽ biết mặt bạn đó chứ ừ dạ xong rồi ờ, mối tình thứ hai quen xong rồi chia tay cũng bị người thứ ba rồi, Trời ơi. Ba luôn. nhưng mà người thứ ba này là cùng bạn nữ đó Trời hả rồi em là tao nói không bao giờ uống uống hai lần nước cho một dòng xong còn em là hai lần uống với một nhỏ bạn đó luôn đúng không cái xong rồi mới tức quá cái xong rồi lần này em quyết định em nhắn tin hỏi là ủa sao mà bạn bạn cùng bạn cứ me bạn trai tôi đúng bạn đúng rồi. hoài à. đúng không rồi ừ, sao ý là có ghét gì em không <laughs> cái xong bạn nói là không hề biết em luôn đó là sự dạ, vô tình thôi phải không dạ. sự vô tình ngẫu nhiên mà trùng dạ. hợp dạ nhưng mà cũng là do bạn trai của em luôn dạ đúng rồi chứ đâu phải do bạn đó dạ em chỉ hỏi tới biết tới đó thôi xong rồi hai đứa em làm bạn với nhau đúng rồi nè dạ. mối tình thứ ba mới hấp dẫn mối tình thứ dạ. ba là quen được uh, nay giờ 4 năm ờ. rồi có dính dáng với người bạn nữa không dạ không dính dáng à. nhưng mà à, à, lý do chia tay cũng là người thứ ba đó anh cũng là người thứ ba đó anh trời đất ơi muốn xỉu luôn vậy đó ủa sao em quen sao mà em quản lý bồ thế nào mà sao nào cũng có người thứ ba chứ vậy cưng em cảm giác như là khi quan nha em là em rất quan tâm người bạn nam của em thôi chị hiểu rồi em rất quan tâm nhưng mà khi em ngủ là bộ em đi kiếm người thứ ba em nghĩ chắc là do hồi lúc cái gu của em á là em thích một bạn nam kiểu như năng động nói nhiều á ừ. nhưng mà kiểu hồi nếu mà người như vậy thì sẽ không dứt khoát với lại mọi mối quan hệ khác ừ. nên phải có trường hợp đó xảy ra bây giờ thay đổi gu em là điềm tĩnh để em nói thôi được rồi à bây giờ đổi gu luôn sau ba lần bị gọi là cắm sừng là đổi gu ha cái lúc mà em em phát hiện ra là bạn trai mình có người thứ ba có người khác đó là cái cảm xúc lúc đó của em như thế nào à, lần một thì buồn à. lần hai thì sốc à. còn lần thứ ba thì mà rồi chị mặc kệ hy vọng là không đau gì quá đau lần này thì sẽ nó ổn hơn nhiều thì bây giờ mẫu người đàn ông của em là như thế nào em rất thích uh, một anh cao một mét bảy đến một mét bảy phải thật sự trung tình ví dụ như mà không thích nhau nữa thì nói là dừng lại chứ đừng có mà bắt cá hai tay uống rượu uống bia được nhưng mà đừng có hút thuốc bây giờ mình à, rồi. đã có những thông tin của bốn người chơi tham gia chương trình ngày hôm nay rồi bây giờ hôm nay là hai à, gia đình hai bên bên nhà trai bên nhà gái đều rất là đầy đủ chúng ta sẽ giao lưu nha đây ngồi đối diện với đây hello em trai em chào chị Cát Tường em chào anh Hứa Minh Đạt ạ à. hôm nay em đi với lại à, bạn An em là đồng nghiệp của bạn An thì hai bên nữ ở đây rất là xinh nhưng mà cái từ lúc mà bước ra thì em để cái bạn à, ngồi ghế xanh về ngoại hình thì nó rất phù hợp với lại cái gu của bạn An vậy luôn hả mảnh mai oh. oh. cảm ơn em trai nha rồi cảm ơn em chào bên đây xin chào ba em à, em là về của bạn Phương em là là bạn cái... đồng nghiệp với bạn Phương thì em thấy bạn Phương hợp với anh An hơn là vì bạn Phương năng động và bạn Phương bây giờ thì cũng thích một người điềm đạm một xíu em nghĩ anh An cũng phù hợp hơn rồi à cảm ơn thầy bạn rồi đây mời em dạ trước tiên em xin chào hai mc và bạn nữ và hai bạn nam bên đây ạ à. dạ em là thúy là bạn à, tham gia chương trình cùng với thư dạ thì hai bạn nam thì em thấy bạn trường an thì trưởng thành hơn nhưng mà bạn thư cũng rất thích là người à, rất vui tính ừ. cho nên là em thấy bạn à, phúc cũng là hợp với bạn thư nhưng mà nếu em chọn thì em sẽ chọn ai em chọn ai Dạ em nghĩ là bạn Phúc ạ Nãy giờ bạn Phúc có một phiếu rồi Không có, bạn, là... bạn Phúc là được phiếu của chị Tường Em cũng thấy bạn Phúc hay hay quá Dễ thương à, Bây giờ thì à, để nè. cho quyền quyết định của các bạn này Mở, Mở cửa, trái tim Nãy giờ nghe tiếng thôi, bây giờ thấy hình rồi Bây giờ à, sẽ cho ưu tiên cho An đi à, An đi, An, An nãy giờ rồi. được nhiều người nhận xét Bây giờ cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra Em tim đập nhanh quá, không biết nói gì luôn <laughs> sao gì vậy cần đâu biết áp gì không thì em thấy bạn nữ một bạn nữ à, ngồi ghế xanh um, tim đập nhanh hơn thấy bạn nữ ngồi ghế xanh tim đập nhanh hơn à, hồi à. lúc mà đi tới đây tham gia chương trình có khám tim hay có gì chưa sao đi tim đập nhanh hồng hay gì á ồ thiệt chị ơi con đập bụp bụp luôn á thế hả bạn nữ áo xanh nãy áo xanh nào thấy áo xanh nào đây ghế xanh đúng không dạ bạn nữ ghế xanh thì rồi, em, em em thích một người nấu ăn ngon ừ dạ. vậy dạ. ta nói dạ. rồi còn gì nữa ừ. hết chưa cơ hội có nhiều lần để nói đâu nha mạnh mẽ lên dạ. cảm nhận như bạn gì? ngồi ghế đỏ thì thấy như thế nào bạn ghế đỏ thì em thấy nhìn bạn rất là năng động em à. cũng muốn bạn ghế đỏ nữa nói ngồi nữa em say qua em thích đạt luôn chết luôn á rồi là nào mình bây giờ hai em gái đi em gái ghế đỏ nè rồi gu em là anh ghế đỏ gu em là anh ghế đỏ ô thẳng vậy Thôi ờ, thẳng thắn Tại đi. vì em đang tìm một người gu như vậy em phải nói gu em như vậy chứ Còn Thư À dạ em thấy hai anh anh nào cũng đúng gu em á Trời ơi Cười quá quá trời Phúc nói một câu coi Phúc Em run quá Nãy em nói em, em hay hết tặng quà Đó Dạ Dạ em cảm ơn ạ Dạ em cảm ơn À Em uh, tặng hai món quà này mong rằng uh, hai bạn nữ sẽ đẹp hơn khi có em đẹp hơn, đẹp hơn khi, hơn có, khi em có em là sao thì là hai bạn có thể mở quà để xem em nói là như thế nào đẹp hơn khi có quà của em chứ tiên có em là hai người đều hốt em luôn sao ờ. có đồ của em ờ à, dạ. đó là gì <laughs> cái này cái này em hay xài đúng gu em nữa nè y chang luôn hả dạ em mua hai cái giống nhau để tặng cho hai bạn nữ chứ em không có đặt cho ai cao thấp à có nghĩa là cái này là quà gọi là quà à, lịch sự quà, quà gặp mặt quen. còn cái đoạn mà đoạn cuối là chưa biết phải không cái này là mới là chào sân thôi đúng không dạ rồi bây giờ em nói cảm nhận em đi theo cảm nhận của em thì hai bạn đều xinh nãy ngồi đây không rung mà qua bên kia xong về tay nhất không lên luôn nhưng mà vẫn ổn đúng không dạ nhưng mà có thích đúng không có rung dạ. động phải không dạ có à bạn nữ hai bạn nữ có em em nãy giờ cảm nghĩ hai bạn nữ rồi mời em à rồi hai cái quà này cũng giống nhau luôn hả cơ dạ thật ra lúc mua cái này em không có nghĩ gì hết trơn á em lại vô tâm nữa rồi em lại vô tâm nữa rồi à, <laughs> em có ghi ghi chú ở trong cái có ghi chú đó. mà ghi giống nhau hay ghi khác nhau dạ giống nhau trời đất còn còn người nào em chọn thì em về nhà em nói khác chứ rồi đọc thử người một người coi có ghi cái gì hãy hạnh phúc trong giây phút này vậy là đủ mỗi khoảnh khắc là tất cả những gì chúng ta cần không hơn có để facebook rồi instagram số điện thoại trời ơi người ta kết đôi người ta mới được cho thông tin còn bà tự viết thông tin bà gửi luôn rồi chọn mới khó rồi chọn xong rồi, rồi giờ rồi, chọn anh kia rồi anh kia về anh, anh kia cũng... tự hiểu chứ đó nhưng mà giờ người ta cũng cố tình người ta liên hệ thì lát nữa rồi, phải tìm đủ mọi cách lấy lại cuốn này nha trời ơi giờ nó học thuộc lòng số điện thoại nè cô <laughs> có ý đồ gì trong hai cuốn sách này dạ em không có ý đồ gì chứ thật sự ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản là mua sách tặng để ừ có quà lưu niệm thôi à. rồi rồi sau đó vô nhà sách thì em mới thấy hai cuốn này hay thì em mua thôi ừ. em thấy tặng không thì kỳ quá em lựa đại một câu trên instagram em ghi đại vô thôi à. rồi ừ. rồi bây giờ tới à, phiên em á dạ yeah. làm gì bữa nay toàn giống nhau không vậy đây là những món quà làm quen thôi hả à, làm quen thôi ha thường những cái uh, kỷ niệm hoặc là những dịp quan trọng của em thì nó thường gắn bó với lại uh, bông nên là em muốn lần này em dành tặng cá bông đến hàng trời ơi em còn nhắc lên mấy cái kỷ niệm kỷ, kỷ niệm liên quan tới gia đình thôi à dạ. nói cho gõ vậy còn à, em giờ có muốn tặng quà chưa hay là sao em sẽ tặng quà cho bạn nữ mà em cảm thấy à, phù hợp coi như nhất. một món quà thôi phải không rồi. bây giờ chúng ta sẵn chớn này chúng ta sẽ trò chuyện luôn đi hôm nay nó có nhiều vấn đề thứ nhất là ở cái chỗ khi mà bạn gái ở ghế đỏ đó ba lần đều có cái người thứ ba xen vào rồi á là thư cũng vậy nữa à, thư thì chưa mối tình nào hết chưa có mối tình nào hết nhưng mà thả tình. thính đâu à, tôi nói vô tâm nhưng thật tự nhiên à. cho số điện thoại luôn hai chàng trai một lúc thì bây giờ các em hãy nói với nhau thử coi nghe quan điểm của em về cái chuyện là có cái người thứ ba về chuyện trà xanh đó đây người sành điệu nhất rồi. À. em đang là bên phái nữ nên là thường những chuyện mà uh, xảy ra đó với em rồi thì uh, em nghĩ là một trăm phần trăm là do lỗi bạn nam nên là bạn nữ còn lại mới có cơ hội để xen vô nếu như bây giờ em còn rơi vô tình huống đó nữa thì em sẽ xử lý như thế nào nếu mà rơi vô tình huống đó nữa chắc em nghĩ yêu luôn chị <laughs> rồi còn thư thì sao dạ nếu như bạn trai em mà có người thứ ba thì tốt nhất là đừng nên cho em biết nói với em là muốn muốn chia tay với em đi rồi đi với người kia nhưng mà đừng có nói cho em biết là trong cái mối quan hệ của chúng ta đang có một người thứ ba nhưng mà nếu nó không nói nhưng mà em vẫn biết thì em xử lý như thế nào em im lặng em chờ người ta nói rồi người ta không nói thì người sao ta cứ vậy hoài luôn biết đâu người ta trà xanh là đ... vội đến vội đi à, à, bạn nam à. có thể là vội yêu ngay trong lúc đó sau đó có thể quay đầu lại như là em cũng rộng lượng và tha thứ luôn để từ từ bạn đó giải quyết như thế đâu nào đâu có ai hoàn hảo đâu chị à. đó là lý thuyết của một cô gái chưa yêu đó tốt thì như thế nào à, em thấy trà xanh thì nó cũng bình thường ạ à. với lại à, trong cái chuyện tay ba đó thì không ai sai cả do bản thân mình mình tự nhận xét mình thôi nếu như mình không uống trà xanh thì nó sẽ không có trà xanh nếu như mà mình không làm gì sai thì trà xanh có xuất hiện hay không nó cũng không cắt được mình ra được quan vâng, niệm tình yêu của em á thì là thương thì chừng nào mình có vấn đề gì hết thương thì mình mới dừng lại hoặc là quen một người khác ừ. chứ trong lúc mà quen nhau á em phát hiện ví dụ bạn gái em có một quen một người nào khác ừ. thì à, nếu như em biết thì em cũng không nói à, em để cho bạn nữ tự chủ động nói với em sao giống mình đó quá vậy Mặt dạ, vâng. thực tế là bây giờ em gặp một cái người khác mà em cảm thấy thích và rung động thật sự mà cô bé đó rất là đáng yêu hơn cái người mà em đang yêu rồi em xử lý thì sao dạ, người đó cái... chủ động tấn công em luôn em chủ động từ chối lại à, trời ơi trời ơi cái ý thuyết của những người dạ, dạ, dạ, trẻ chàng trai hôm nay được rất là nhiều điểm em quan điểm như thế nào về chuyện trà xanh về người phụ nữ á nếu mà có người khác xen vào thì em sẽ chủ động để cô ấy quyết định tại vì nếu tình cảm của mình nếu mà hơn á thì chắc chắn cô ấy sẽ từ bỏ người đó thôi còn nếu mà cô ấy mà thương người kia hơn á thì em chấp nhận em đi ra đi nếu mà trà xanh đến với em ừ. thì em sẽ ngưng không có liên lạc gì đến hai người cả em sẽ đợi một thời gian tình cảm của ai người nào mà em cảm thấy trong tim mình nhiều nhất ừ. em sẽ chọn người đó ừ. À. rồi ai cũng đều có quan điểm riêng của Đúng mình rồi. hết à, nếu như em có trà xanh thì em tính sao đạt dạ em là đi ra đường ngủ buổi đời là <laughs> coi như là chết em luôn á chị <laughs> đó là những cái câu hỏi mình hỏi nhau để mà mà hiểu nhau nhiều hơn quan điểm của nhau thôi giờ các bạn có còn muốn hỏi gì nhau không em sẽ hỏi bạn ghế xanh anh muốn hỏi em là em có thích đi du lịch không dạ em thích à. à thường nếu mà nếu mà mình đi du lịch á mình sẽ đến những nơi ờ, cây cối hay là những nơi có biển em thích một nơi vừa có núi và vừa có biển em thích nơi nào hơn đi em Đấy. thích nơi nào hơn ạ à? thì kể một địa danh luôn hay là sao ạ à? ừ. à dạ em thích phú yên ạ à. phú yên anh không biết phú yên không biết phú yên đó tôi biết ngay gì đó còn em em thích đi đâu dạ em thích đi đà lạt Thôi, vô vấn đề đi chứ hết thời gian rồi ông ngồi ông cứ chà chà hoài <laughs> tại tại cùng sở thích em mới mới chọn được à, à anh muốn hỏi em là em thích môn thể thao nào nhất dạ em thích bóng rổ à rồi em có lựa chọn này dạ em thích bóng rổ à rồi em có lựa chọn này em muốn hỏi gì phúc em à, hỏi bạn áo đen à bạn phương dạ à, thì anh em em thích nhất là món gì ha dạ món em thích nhất là bánh xèo anh cũng thích ừ, bánh dạ trời rồi thích bánh xèo nó cũng còn. giống nhau chung chỗ bán hả nó à, chung chỗ bán chung dạ. à tại vì em làm bánh xèo là ngon nhất à. hai anh có thích câu cá không ạ khi nào mà rảnh thì có thể các bạn rủ thì câu thôi chứ à. thích thì cũng không thích lắm anh cũng không thích câu cá em thích không dạ em thích câu cá <laughs> rồi à. bây giờ một phút cuối cùng có ai muốn làm gì nữa không em sẽ tặng quà Thank <laughs> you. Dạ, dạ cảm ơn anh ạ Cô tặng thôi có nói gì hết hả <laughs> Mình cảm giác tim đập nhiều hơn ở ghế của bạn Đây em dịch cho mình cảm giác tim đập mạnh hơn khi đứng gần bạn Mình nắm dạ. tay vô cái quà đó coi như mình truyền cái miếng trời ơi bộ sợi đụng tay nhau điện giật cái gì Nhưng mà ừ, khi dạy mới xem nha À dạ Dạ ừ, khi mà em nói môn thể thao anh thích ra thì cái môn thể thao đó là anh thích từ lúc mà còn nhỏ tới bây giờ luôn dạ cảm ơn anh dạ. Ừ. thì bây giờ không biết cái này là cái gì à, ngồi xuống dạ, ngồi xuống anh dặn em là Sao? cái này về nhà không mở ra mà cái gì hồi nhỏ Cô dạ thích từ hồi nhỏ cái môn thể thao vừa rồi em chia sẻ là môn bóng rổ thì anh nói là anh thích cái môn đó từ nhỏ đến giờ Ủa, có luôn hả à, chết à, nhưng mà trong cái món quà đó vẫn chưa tiết lộ là cái gì vậy chồng dạ đúng rồi sao ít kỹ vậy cho mọi người ra không về nhà vậy trơn á nó đi ông mai mà mối ra ta đi khui ra giờ khui được không nó lắm khui ra đi em <laughs> bạn nói à, dạ, con khôi rồi cho phép khôi à con cá bông Kitty Hello Rồi có cái gì trong nữa vậy? Dạ, bó hoa nhỏ nhỏ à Rồi vậy mà, mà giấu giấu giếm giếm tôi tưởng đâu Hiểu không? Mà lý do gì Kitty vậy? Tại vì Kitty là lúc nhỏ em mới đọc một câu chuyện á Là con mèo này hồi đó có cái miệng Thì sau này á chủ nhân nó bị một căn bệnh hiểm nghèo nó nó hy sinh cái miệng đẹp của nó để cho chủ nhân của nó được bình phục và khỏe mạnh hơn ừ. cho nên nó bây giờ nó không ai làm Kitty có miệng cả à là một cái sự thích cái sự hy sinh của con mèo kitty Vậy là các bạn đã có nhiều thời gian rồi Bây giờ hãy đến tới cái cái cái giờ phút quan trọng nhất Nhìn lại bên hông cái ghế của mình có hai cái nút Thấy rõ chưa? yeah. Dạ. suy nghĩ thật kỹ và chị tường nhắc lại lúc này là cái lúc mình phải làm theo tiếng nói của trái tim mình hãy lắng nghe đúng những cái gì trong trái tim mình mách bảo xin mời các bạn đặt tay vào nút bấm và nghe theo à, lời hướng dẫn của anh đạt thì bây giờ à, các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình các bạn sẽ có một lựa chọn duy nhất thôi sau 5 tiếng đếm của tôi các bạn hãy quyết định lựa chọn của mình 5 bốn ba hai một Phải thật sự trung tình Ví dụ như mà không thích nhau nữa thì nói là dừng lại chứ đừng có mà bắt cá hai tay Người ta trà xanh là vội đến vội đi à, à, Bạn nam à. có thể là Ừ, vội yêu ngay trong lúc đó sau đó có thể quay đầu lại như là em cũng rộng lượng và tha thứ luôn ừ. để từ từ bạn đó giải quyết như thế đâu nào có ai hoàn hảo đâu chị nếu mà chàng xanh đến với em ừ. thì em sẽ ngưng không có liên lạc gì đến hai người cả em sẽ đợi một thời gian tình cảm của ai người nào mà em cảm thấy trong tim mình nhiều nhất ừ. em sẽ chọn người đó ừ. hãy hạnh phúc trong giây phút này vậy là đủ mỗi khoảnh khắc là tất cả những gì chúng ta cần không hơn bấm nghe ba tiếng tập hết thời gian Vậy là mình đã có một cặp thành đôi Đó là cặp màu xanh Chúc mừng các bạn bên hương thì à, tường sẽ phỏng vấn hai cái bạn mà không có thành đôi trước nhưng hôm ừ. nay phỏng vấn bạn này trước tại sao bấm chậm vậy phúc dạ tại à, em còn đang hồi hộp quá em nhắm mắt là mà em quên cái nào màu xanh cái nào màu đỏ mà giờ cuối cùng là em bấm đúng không dạ em bấm đúng rồi ạ chắc không dạ chắc ạ rồi chúc mừng em nha rồi quay lại với uh, em dạ. sao không chọn ai hết gu ban đầu của em là anh ghế đỏ ừ. nhưng mà sau cái lần mà chia sẻ về câu chuyện trà xanh á thì em nghĩ là uh, chưa dứt khoát á ừ. ừ. kể từ khi đó thì em uh... em có suy nghĩ lại dạ dạ trường an an cảm xúc của em hiện tại như thế nào thì lúc đầu là em đã nói là mình có cảm nhận với bạn có giới xanh nhiều ừ. hơn thì em cũng chọn đó nhưng mà đôi khi cái duyên thì đến với lại một người tốt hơn mình ừ. thì mình cũng chấp nhận thôi Dì Tường chúc cho hai em một ngày gần đây nhất à, tụi em sẽ tìm được một cái người bạn đồng hành với mình trong một cái đoạn đường dài phía trước cảm ơn dạ. hai em nhé đã đến với chương trình rất